Đục, đục thằng này băng mày, đục thằng này băng mày Né Mày né, mày né tao à Hôm nay là tao lấy lại tô nghiêm mà tao đánh chơi hát mà Không có đùa, đừng có đùa Nhá Tối nay là đánh nghiêm túc không phải đánh nhiều chiều đâu Và <laughs> thực ra hồi chiều mình đánh nghiêm túc mà ta Sao lại ba game mà lại thua hai nhỉ Mày Hay bạn ơi Hay hay hay Ủa xét này xét này flat các kiểu tên đấy cũng gọi là biết đánh thôi tệ ơ mà sao quả đấy thấy mình mình thấy thằng lê xin nó lấp lẻ đấy mà ta ơ kìa không lẽ hoa mắt cả mấy ông thề mấy ông luôn tôi rõ ràng tôi thấy con lê xin nó nó ngấp nghé Ồ đấy mà bạn ơi, bạn ơi Bỏ, bỏ tay ra bật đi Ờ, không dám vô đúng không Vô giết luôn thôi chứ Gửa ta năm có gì vui không anh Chúng mà chơi nhập vai nó cũng vui em ạ à. vui nói chung chơi vui à bạn à bạn à ờ kìa ai lại chơi như thế ức farm đi tầm này đánh gì lại được xong lại bro nè nè đục đục thằng này mang mày đục thằng này mang mày né mày né mày né tao à ơ kìa té té té té té té té té té bóp bóp bóp bóp bóp lên em bóp lên bóp bóp lên này ui ui nó té le kìa nó té le xong nó té le xong ờ kìa tẻ luôn em ơi tẻ luôn em ơi chim cút lên em ơi ok ok bro ơ kìa ơ kìa sao lại thế nhỉ đấy thấy rồi nặng ghê đấy nặng ghê đấy ai à đây đây đây đặt tên em ơi đặt tên em ơi alo alo alo alo alo alo alo alo lô lô bọn em ơi bọn em ơi bò bò bò bò bò Ủa, nó thấy tôi mấy đánh được đánh được đánh được đánh được nha máu đây máu đây máu đây đánh đi ok tôi tin đúng người mà Tôi có mắt nhìn người mà anh em Ơ kìa Ai à, thả sớm quá Ờ được được được được được được được được được được Chim hay, chim hay, chim biết đánh Con chim mà anh em biết rồi Về về về cuối game á Nó khó chịu lắm Nó đặt tường với nó choáng nó khỏe ngày xưa ở trên thách đấu á, cũng có một thằng chơi chim băng thì vậy ờ cũng bé chim băng mà tôi, mình quên tên à đấy ngày xưa đàn chim băng ác chiến lắm hầu như uh, hầu như game thách đấu nào tụi nó không cầm chim như vậy thằng đấy quên tên này lâu rồi lắm rồi mèo con chim này lết nó siêu khỏe nha biết biết sao lết siêu khỏe đam to khỏe khó giết có tường câu vờ có cả choáng ờ, có cả slow ghê đó hmm. vô bị cái này giết không thủ ông ơi ông ơi đừng đừng đừng đừng ông ơi ok kìa đây rồi một thằng một thằng một thằng hai thằng ba thằng bốn thằng năm thằng Ủa tôi nhớ là tôi đọc năm thằng mà ta sao, sao lại thua hết à Ôi rồi Chết Fuck you Cứu tao cứu tao Chết Rồi cứ chạy ừ, Cứ thế thôi Chơi mà chơi cứ chạy thôi Thôi mà Thôi mà Ai lại chơi như thế bạn ơi Chạy chạy Giết người ta cho đã xong cứ chạy Đi đi đi đi về về về về về về về về về về về về một tao có hai nữa không Hay hay hay hay hay quá nhở? đây đây đây đây đây đây Anh em thấy không Anh em tưởng đánh không tấu hai thế là win này Là win này Lên thách đấu là gọi là trong tầm tay Cứ thích tấu hai thôi Đây rồi, win rồi, win rồi, win rồi, win rồi. Nó về thế với anh em. Chơi game chơi hát mà, hôm nay đánh chơi hát mà. À. bắn nhau với kèo đun cảnh sát thì bắn nhau cảnh sát anh mới không vào đây bị lắc